sáng con em thì bữa cơm manh áo cơ hàng đôi tình đôi áo đôi em anh cần phồn hoa đến thế thôi em cũng đành cùng đời làm thuê